ok anh em ơi làm ờ, ba trận trận đấu cuối em ơi nãy quên vào trận trận trận kia mất giờ là làm ba trận cuối cùng 11 tháng 1 11 tháng 11 thua 1 như nè vô vô vô để xem gặp ai em ơi để xem gặp ai em ơi con lôn cái giỏ đang vô cho mình đây <laughs> hôm qua 20 giờ 40 phút bot hôm qua thấy bố tiểu với bố đại à, hôm qua bố đại bố tiểu em ơi không có bố đại bố đại nó rất hầu ờ, tám bố đại nó rất hầu tám giờ 40 rồi tăng tay 40 này ok ở đây ở đây anh em đang xem cho một like chia sẻ cho anh em ơi hello mọi người, hello anh em mới vô nha Em chẳng lên đâu Biết gặp ai anh em ơi, biết gặp ai anh em ơi ba trận rồi, hôm nay ba trận rồi Tối nay ba trận rồi, này đang lấy bốn trận mà Khải quên đi một trận người bài còn mấy phút nữa tại khả năng đi liên đấu em động nha anh em cái này thì uh, hôm qua khả đánh thắng 11 ờ, thua 1 nó 12 trận rồi ngày mai tiếp tục đánh tiếp xe vật anh liên đấu thiên bàn không không không chưa thấy nghĩa vội chưa thấy thiên bang thiên bang thì chưa thấy nha một một tầm này khả thấy chưa thấy thiên bang có cái chùy người ta ra bán đẹp lắm bỏ qua né tránh một phần trăm rồi kháng họ trốn bằng sáu một trăm sát thương một trăm trăm tỷ lệ công kích chính xác 300 điểm mà chưa thấy ai sở hữu có rồi nhưng mà chưa ai sở hữu được đánh liên đấu con thiên bang nữa thèm cái hiệu đó lắm đúng rồi anh em mai công thành anh em ơi mai trận công thành đầu tiên ơi năm ơi à đây trương tam phong thôi xong thôi xong <laughs> liếc liếc liếc liếc liếc nè liếc nè liếc nè liếc chết đi liếc gì mà liếc kỳ họ nên thua chấp nhận này mà giờ đang tiếp tục đến trận mới em ơi còn một phút <clears throat> cánh Râu Khánh Râu là một bạn dọn võ đan ở đan quyền đan quyền một hai ôi ra chín phần trăm trời không nhiều ra chín phần trăm hay vậy má cánh đen nghe mây ở đây thần thái tử sao sống đi với, sống đi với. đường môn thì hai đau, chất là đau. tiếp tục à, chẳng mới nam ơi rồi anh em đang xem trong like chia sẻ cho anh em ơi đây đây thánh hai trận rồi anh em ơi top 10 rồi nha đó đã thánh 13 thua một nha năm. tỷ lệ như thế này cố gắng lên 48 trọng mà thua khoảng 4 là đẹp à, anh em cùng xem sâu vào top 10 top 10 25 thua 5 đó có những cái băng rồng có nhưng mà như là chắc là đa số hạt xe thôi không ai chơi hạt chính cũng có nhưng mà ít ở ba hai bảy thua hai bốn thua bảy tháng hai bốn thua bảy rồi Canmi Canmi là thiếu lâm đồ ông này gơ nha thiếu lâm này tháng 19 thua 4 gơ ấy thiếu lâm là gơ ấy năm độc nếu gặp hai một cuốn phải ăn tốt chứ ăn tốt luôn năm hai ơi gặp ba trận hai một cuốn khả ăn hết ba trận mà sao mà ăn được năm độc anh em hai bùa là chết rồi lại ăn lương tháng 19 thu 8 năm động là Điều Sơn Điều Thiền tháng 17 thu 11 Tangore tháng 16 thu 12 Dragon tháng 11 thu 3 quân tháng 13 thu 3 đây là thiên nhẫn qua long kích thiên nhẫn qua long kích <clears throat> Sương tố động ma, tháng 13 thu 12 Hopper, gấu mèo tháng 13 thu 12 Rồi những bài này lên top 7 nè Ít nhất phải top 7 lên top 6 Ở ờ, top 6 là Top 7 thì chắc chắn top 7 rồi Top 8 Ở ờ, top 6 nha Top 6 tháng 16 À xong chuẩn bị nó cập nhật lên thằng 7 Đợt này sẽ lên thằng 7 Thằng 10 Đây thằng này thằng 10 Chúng mình đã cập nhật lên thằng 7 nữa nè đúng rồi năm đầu vẫn chùm solo nè nếu mà gặp thiên bang thiếu lâm thì mình chơi kiểu đánh khéo mình cao giờ hết đa bạn lên né đa bạn lên tại vì lượng phòng thủ này cũng khá là cao trừ khi nhà gặp anh nào mà khỏe quá khỏe chém hai đao chết thì mới ra thua hoặc là hai hit thiên bang x 2 x 3 chết thì thua còn với phòng thủ này nếu mà chủ đam tốt thì vẫn có thể câu hết giờ win câu hết lượng máu win anh lượng đam bằng sâu hình rồi nè đó ok anh em xem đồ ok anh em ơi đây sẽ đồ năm Động này nói chung là tự tin năm Động này năm Động nó một đó nè Hôm trước cũng gặp một năm Động khá là khủng đó là Lạ Văn Lương năm Động Ảnh là xe thôi Nhưng mà chất lắm luôn nè Đồ đạc cũng không không khác gì mình này Nhưng mà bên đó thì chắc là mắt biết tịch mặt tịch hơn Nên là khá là khỏe Hôm trước có thua một trận Khải thua một trận là thua với năm Động Lạ Văn Lương nè Hai bùa Khải chết rồi Không đánh được luôn Đa năm Động Cái ờ, bao tay mình ảo mắt ợp Áo mình ảo mắt ợp Đó Đai lưng cũng khá ok nón thủ lý chậm dây thủ lý chậm và đao tóc 30 bên sáng 100 hiệu ứng chó mà kháng hở đó anh à, em còn có cái đao hồng kim mà không có xài nè mà đây đao hồng kim khá là đẹp nhưng mà không có xài Tại vì đi solo không ai cầm đao hồng kim đi solo cả nó cầm đao sát thương cầm đao bên sắc anh em ơi tóc 30 lấy cái tóc lấy cái tóc đánh ờ, đao cho nít cho nó lẹ nè dồn độc cho anh nhân rồi tiếp tục trận tiếp theo anh em ơi đó, lên hàng 7 nha anh em đó này tính toán lên hàng 7 này cố gắng nha anh em cố gắng nha Phương Thiên Nhẫn hai lẻ hai hai lẻ hai nơi trường bạch tuyết rơi xa lành nhiều hùng anh lãng du xưa em chơi đại gia sân với anh Ok em ơi, ok em ơi Từ đại nhạc, em từ đại nhạc Ở đâu? sáng luôn à, à, Mm-hmm tam thánh này tam thánh này tam thánh tam thánh này tam thánh này tam thánh này tam thánh này tam thánh này tam thánh này tam thánh này nghe bị chướng ở đây mà tàn tháng này tàn tháng này hello anh em đang xem anh em ơi chung là đi đường đấu một một anh em à giờ mới đau bắt động này bắt động này thấy thốn chưa thấy thốn chưa thấy thốn chưa em sắp đào trên ít này đó đào trên ít nữa này Ờ đúng rồi, nó cái này là winner top 4 nè. Nếu này winner top 4. Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? Chạy đâu? chạy ở đâu chạy ở đâu hết máu rồi hết máu anh hết máu hết máu rồi anh hết máu rồi anh hết máu rồi anh hết máu rồi anh hết máu rồi anh hết máu rồi

thoát máu đâu chạy đâu mà thoát chạy đâu mà thoát chạy đâu mà thoát chạy đâu mà thoát chuẩn nó giữ đàm gốm nó ra Ôi, hot mèo, hot mèo, hot mèo, hot mèo, hot mèo, hot mèo. Rồi, hot mèo luôn, đậu xanh. Mà hết đường máu nè mày. À, tầm thanh hết máu, mình hết máu luôn không? À, chẳng tiếc quá. Hết máu luôn anh ơi. À. Trầu gơ gố mà nam. Quýnh nãy giờ đầu hai người hết máu đều. À, chịu. Không có anh còn cái 22 bình lắm. 22 bình. Đồ 20 khỏe dữ trời, chết chết rồi. À, chẳng đừng đó thì canh quá anh ơi còn 22 dạ. bình tính ra quá dữ quýnh cái đó không không lên đam ta à, không lên đam ờ, trận đó nếu đỡ gặp người mi gặp người mi xe mà đánh không nổi rồi gặp người mi chính là chết nữa hết đường máu ừ. ok à, ok em ơi hiện tại bây giờ thì à, vừa rồi gặp tem à, anh tâm thánh ngày mươi anh chưa thua trận nào mang quá dữ em ơi nói chung là để mà nói so sánh thì để mình nghiên cứu lại cái vụ này hiện tại khải bơm máu miền tây mà vẫn hết máu trước sau rồi hoàng kêu còn 20 bình máu thì nếu giờ thì lượng năm động này đam không anh thua nữa cứ nghĩ là hết na hết máu mà vẫn không có thể nào hết máu được anh em xem này đồ thua ngày mi này anh nè nếu mà ngày mi này thua thì gặp ngày mi bên kia thì chịu sao nổi nè đúng rồi anh em hiện tại hai mang hai món bằng sát nội công nói chung đánh khá là thấm ấy đây là khải auto bằng tay luôn bấm bằng tay luôn không phải đỡ auto nha anh em ui sẽ đủ ngon má cái này mà đánh không xây nhơ nè đánh không qua đâu được rồi là đánh thắng bao nhiêu rồi thua hai trận em ơi này à, thắng năm thua một nên thua một ok ở ờ, lần sau thì tiếp tục em ơi liên đấu mà nếu không thắng thì mình cố gắng là lần sau hiện tại bây giờ khả thắng 13 thua hai rồi nha em hiện tại bây giờ tới tỷ lệ này thì khả sẽ cố gắng ví dụ như 45 giờ hiện tại là lên 13 với tỷ lệ này thì à, x3 lên thì 45 ờ, nếu trong thời gian mình đánh được khoảng 45 trận đi mà mình thua từ 4 5 6 là hợp lý nha năm. Đó, cho thua nhiều quá thì khó mà vô top được. ok anh em ơi, khả trở như bạn á. Khả hoạt cho anh cuốn đó nha. Anh em xem trong một like chia sẻ cho anh nha.